Thế giới đang dần mất niềm tin vào Trung Quốc. Niềm tin này đã bị phá vỡ bởi một loạt các sự kiện bao gồm tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông, cũng như sự thiếu minh bạch của chính quyền Bắc Kinh về số ca nhiễm và tử vong vì đại dịch COVID-19 bùng phát tại nước này. Lệ Oanh xin kính chào quý khán thính giả thân mến của Duyên Vạn Cổ. Kính chúc quý vị ngày mùng 3 Tết Quý Mão 2023 thật nhiều niềm vui, sức khỏe và an khang thịnh vượng. Kính thưa quý vị, nền tảng của một mối quan hệ quốc tế là việc các quốc gia có thể tin tưởng vào những gì họ nói với nhau. Bằng không thì các mối quan hệ quốc tế sẽ bị lung lay. Quan hệ quốc tế cũng giống như tất cả các mối quan hệ của con người, về cơ bản dựa trên niềm tin. Chính phủ của các quốc gia đương nhiên sẽ phải đoán đổi vị thế của họ hoặc điều chỉnh theo các mức độ ảnh hưởng khác nhau, cả bên trong và bên ngoài. Tuy nhiên, họ thường cố gắng báo trước những thay đổi đó để không gây ra những hậu quả bất ngờ hoặc không lường trước được. Nếu không có sự tin tưởng lẫn nhau thì rất khó có thể duy trì một trật tự quốc tế dựa trên luật lệ. Một nhà nước độc tài có thể hoạt động trong khuôn khổ này cũng bởi vì một lý do thực dụng, đó là sự sống còn của chính nó phụ thuộc vào sự hiểu biết và thỏa thuận giữa các bên. Tuy nhiên, những nhà nước này thường có xu hướng hành động đơn phương, phất lờ các quy tắc quốc tế và cho rằng lẽ phải thuộc về kẻ mạnh là điều hiển nhiên. Cuộc xâm lược của Nga ở Ukraine chính là minh chứng rõ ràng cho điều này. Và điều quan trọng là thế giới đang dần mất niềm tin vào Trung Quốc. Niềm tin này đã bị phá vỡ bởi một loạt các sự kiện từ tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông là một bên ký kết Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển. Trung Quốc bị ràng buộc bởi thỏa thuận và các quyết định được đưa ra trong công ước này. Khi Đảng Cộng sản chiếm bãi cạn Scarborough ở Biển Đông từ tay Philippines, họ đã phớt lờ các phản đối của Manila và còn phản đối khi Philippines đệ trình tranh chấp lên trọng tài theo Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phản đối thẩm quyền của tòa trọng tài thất bại khi tranh biện về đơn khiếu nại và sau đó hoàn toàn phớt lờ phán quyết cuối cùng của tòa án Hague. Động thái này là bằng chứng chứng minh Trung Quốc đã vi phạm trắng trợn các nghĩa vụ của UNCLOS, bất chấp việc đường chiến đoạn không có cơ sở trong luật pháp quốc tế và các đảo nhân tạo không thể thiết lập các yêu sách lãnh thổ. Chính quyền Trung Quốc vẫn tiếp tục khẳng định chủ quyền của mình. Tệ hơn nữa, nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định rằng ông sẽ không quân sự hóa các công trình nhân tạo này, nhưng sau đó chính ông lại làm như vậy. Niềm tin của thế giới đối với Trung Quốc càng bị sói mòn hơn nữa bởi các biện pháp trừng phạt thương mại mà Bắc Kinh áp đặt trái với các thỏa thuận mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đã ký kết. Những sự cố này đã làm suy yếu niềm tin quốc tế, nhưng phản ứng của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với dịch COVID-19 mới là giọt nước tràn ly và hoàn toàn phá vỡ niềm tin đó, là nguồn gốc lây lan virus. Cho dù đó là kết quả của các yếu tố tự nhiên, ngẫu nhiên hay các yếu tố khác, thì việc không cảnh báo trước về đại dịch đã khiến cộng đồng thế giới không khỏi nghi ngờ chính quyền Trung Quốc. Việc không hợp tác toàn diện với một cuộc điều tra độc lập về nguồn gốc và sự lây lan của virus của cộng đồng quốc tế đã củng cố niềm tin rằng không thể tin cậy được Đảng Cộng sản Trung Quốc trong vấn đề này. Thái độ này càng được củng cố bởi phong thái ung dung vào thời điểm mà ông Tập Cận Bình đảo ngược chính sách Zero Covid. Cách tiếp cận đạo đức giả của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với đại dịch Covid-19 Năm ngoái, ông Tập tuyên bố rằng phản ứng của chính quyền Trung Quốc đối với đại dịch COVID-19 là vấn đề thuộc về ý thức hệ. Trong một bài báo đăng trên tờ Study Times, một ấn phẩm của trường Đảng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, người đứng đầu Ủy ban Y tế Quốc gia Mã Hiểu Vĩ, vào hồi tháng 4 năm 2022 nhấn mạnh rằng Trung Quốc sẽ tiếp tục duy trì lập trường đối với chính sách Zero Covid. Ông này nói thêm rằng Trung Quốc phải duy trì lập trường rõ ràng chống lại những quan niệm sai lầm hiện nay như cái gọi là sống chung với virus. Các nhà khoa học, bác sĩ và các chuyên gia y tế khác cũng được hỏi ý kiến, nhưng chính ông Tập Cận Bình mới là người quyết định chính sách của nước này dựa trên quan điểm về ý thức hệ về một vấn đề phụ thuộc về ý thức hệ. Phát biểu tại một cuộc họp của Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị vào năm 2022, ông Tập tuyên bố rằng ông sẽ kiên định tuân thủ chính sách Zero Covid và quyên quyết đấu tranh chống lại bất kỳ tuyên bố và hành vi nào xuyên tạc, nghi ngờ hoặc phủ nhận các chính sách phòng chống dịch bệnh của Trung Quốc. Ông nói thêm rằng, chính sách Zero Covid của đất nước được thiết lập bởi bản chất và sứ mệnh của Đảng Cộng sản Trung Quốc và các biện pháp khoa học. Ông nói thêm rằng, Đảng Cộng sản Trung Quốc có thể bảo vệ Vũ Hán trước trận chiến Covid-19 và chính quyền nước này sẽ làm điều tương tự đối với Thượng Hải. Ông Tập khẳng định rằng chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ trừng phạt bất cứ ai nghi ngờ chính sách của ông. Sau đó, ông nói rằng khi phát động cuộc chiến tranh toàn dân để ngăn chặn sự lây lan của virus, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của nhân dân ở mức cao nhất có thể và đạt được những thành tựu to lớn đáng khích lệ cả về ứng phó với dịch bệnh lẫn diễn biến về phương diện kinh tế và xã hội. Tuy nhiên, chỉ trong vòng vài tuần, chính sách Zero Covid đã bị dỡ bỏ trên cơ sở khoa học. Canberra đã yêu cầu Bắc Kinh cung cấp thông tin minh bạch hơn cho phần còn lại của thế giới về đợt bùng phát đại dịch COVID-19 gần đây ở nước này. Theo đó, Úc yêu cầu Trung Quốc cung cấp trình tự bộ gen của virus về các trường hợp lây nhiễm COVID-19 được tải lên theo thời gian thực. Bộ trưởng Y tế Úc Mark Butler cho biết ông yêu cầu Bộ Y tế nước này liên hệ với các cơ quan đồng cấp của họ ở Trung Quốc để nhấn mạnh quan điểm của nước Úc rằng việc Trung Quốc chia sẻ thông tin một cách toàn diện hơn sẽ rất có giá trị. Ông cho hay sự thiếu minh bạch từ chính quyền Trung Quốc là lý do khiến chính phủ Úc chuyển sang áp đặt các yêu cầu mới về COVID-19 đối với hành khách đi trên các chuyến bay từ Trung Quốc đến Úc. Đảng Cộng sản Trung Quốc chơi đùa với những con số trong khi có nhiều báo cáo từ Trung Quốc về hàng nghìn ca tử vong vì COVID-19, các bệnh viện quá tải và thi thể chất đống, dữ liệu chính thức của nước này cho biết toàn quốc chỉ có 12 trường hợp tử vong trong tháng 12 năm 2022. Đầu tháng 1 năm 2023, cả nước ghi nhận khoảng 9.300 ca nhiễm COVID-19 mới mỗi ngày và chỉ có một ca tử vong. Mãi cho đến ngày 14 tháng 1, dưới sức ép từ WHO và các tổ chức trên thế giới, Đảng Cộng sản Trung Quốc mới thừa nhận số liệu tăng vọt lên 60.000 có chuyên gia chỉ trích cách làm như kiểu đang chơi đùa với dữ liệu dưới áp lực của WHO và cộng đồng quốc tế. Epoch Times trước đây đã phỏng vấn các nhân viên của một nhà tang lễ ở Thượng Hải. Họ tiết lộ rằng mỗi ngày hiện xử lý khoảng 400 đến 500 thi thể và phần lớn là do dịch bệnh. Trước đây tối đa là 90, nếu tính 400 thì một tháng sẽ khoảng 12.000 người thiệt mạng. Thượng Hải có 15 nhà tang lễ, theo đó ước tính số người chết ở Thượng Hải trong tháng này sẽ lên tới 100.000. Tương tự, một số người nổi tiếng trên mạng xã hội tại Trung Quốc cũng đã tính toán số người ở Bắc Kinh gần đây chết vì dịch bệnh COVID-19. Cho biết các nhà tang lễ ở Bắc Kinh có công suất hỏa táng hàng ngày là 3.600 người, số người chết bình thường trung bình mỗi ngày là khoảng 330 người, không tính số người được chuyển đến các lò hỏa táng xung quanh Bắc Kinh. Chỉ riêng lò hỏa táng ở Bắc Kinh trong 36 ngày qua đã hỏa táng 129.600 người, trừ đi số người chết bình thường thì số người chết vì COVID-19 vào khoảng 117.700 người. Do đó, con số 59.900 người Trung Quốc trên cả nước chết vì dịch bệnh COVID-19 trong làn sóng bùng phát này mới chỉ bằng 1 phần 2 số người chết ở riêng Bắc Kinh. Theo báo cáo dự báo do công ty phân tích dữ liệu y tế Affinity của Anh đưa ra hôm thứ Tư cho hay, ngày 13 tháng 1 qua là đỉnh điểm của làn sóng dịch bệnh này. Theo đó, trong một ngày hôm đó có 3,7 triệu người nhiễm bệnh và 25.000 ca tử vong, nâng số người chết vì dịch bệnh tăng lên 584.000 kể từ ngày 7 tháng 12 năm 2022, đồng thời dự báo đến cuối tháng 4 năm 2023 sẽ là 1,7 triệu người tử vong vì COVID. Viện đo lường và đánh giá sức khỏe tại Đại học Washington ở Seattle, Úc dự đoán nếu virus lây lan không được kiểm soát thì đến cuối năm 2023, số người Trung Quốc chết vì dịch bệnh có thể lên tới 1 triệu người. Giáo sư Bill Hennish về các bệnh truyền nhiễm tại trường y tế công cộng Harvard ở Mỹ thì ước tính rằng làn sóng COVID-19 này tại Trung Quốc có thể làm 2 triệu người mất mạng. Hôm 5 tháng 1 năm 2023, nhà hán học kiêm chiến lược gia quân sự Penn Lawson đã đăng một bài báo trên tạp chí The Zero Mars. Ông nói rằng người dân Trung Quốc đang phải đối mặt với một thảm họa với quy mô tử vong lớn nhất kể từ sau đại nhảy vọt. Ông nói từ năm 1958 đến 1961, các chính sách của Mao Trạch Đông đã khiến hơn 20 triệu người tử vong vì nạn đói và chính quyền Trung Quốc đã quyết định không cung cấp số liệu thống kê về số người thiệt mạng này. Ông Lawson nói, một điều tương tự là chính quyền ông Tập Cận Bình ngày nay về căn bản cũng đã ngừng cung cấp số liệu thống kê về COVID-19. Những số liệu đầy mâu thuẫn này chỉ làm trầm trọng thêm sự thiếu tin tưởng của các chính phủ đối với chính quyền Bắc Kinh. Covid chế độ Bắc Kinh đã bị chinh phục Kính thưa quý vị, các đợt bùng phát được phát hiện đang lan rộng không suy giảm trong 1,4 tỷ dân của quốc gia này với khả năng miễn dịch tự nhiên thấp sau 3 năm phong tỏa nghiêm ngặt. Các bệnh viện thiếu sự chuẩn bị tràn ngập bệnh nhân và các lò hòa táng quá tải thi thể. Về cơ bản là sự lặp lại những gì đã xảy ra ở Vũ Hán và các thành phố khác của Trung Quốc hồi đầu năm 2020. Cảnh hỗn loạn cho thấy chính sách Zero Covid của chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc là một thất bại. Chiến dịch chống Covid bắt nguồn từ một hệ tư tưởng của Đảng Cộng sản Trung Quốc cho rằng con người có thể chiến thắng được tự nhiên. Mao Trạch Đông, nhà lãnh đạo đầu tiên của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tuyên bố đấu với trời là niềm vui vô tận, đấu với đất là niềm vui vô tận và đấu với nhân loại là niềm vui vô tận. Ông Mao đã nói về việc chinh phục thiên nhiên, còn Tập Cận Bình nghĩ rằng ông ấy có thể chiến thắng bệnh tật và cuối cùng căn bệnh đã chiến thắng chế độ Bắc Kinh. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay của Duyên Vạn Cổ. Một lần nữa, Lê Anh xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình mùng 3 Xuân Quý Mão 2023. Lê Anh và Duyên Vạn Cổ xin chân tâm, thành ý kính chúc quý vị năm mới an khang thịnh vượng. Xin kính chào và hẹn gặp lại.